Xin kính chào quý vị và các bạn. Nằm trong cái chuỗi những vấn đề cơ bản về vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán như thế nào. Thì hôm nay ở cái clip thứ hai trong cái chuỗi này thì chúng tôi gồm uh, tôi là Phục và bên cạnh tôi là anh Vũ Quang Lưu, chuyên gia đầu tư của DTP Investment sẽ cùng trao đổi với quý vị và các bạn về cái chủ đề cơ cấu dân số vàng của Việt Nam, cơ hội trăm năm mới có một lần. Thì sau đây xin mời anh Lưu sẽ cùng trao đổi với quý vị và các bạn các cái nội dung chi tiết và cụ thể về vấn đề này. Vâng, kính chào quý vị nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một chủ đề à, hết sức thú vị đó là cơ cấu dân số vàng. Nội dung bài trình bày của chúng tôi gồm có 4 phần. Đầu tiên là khái niệm, thứ hai là tổng quan về cơ cấu dân số vàng, thứ ba là cơ hội, thách thức và giải pháp và cuối cùng là tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Về định nghĩa cơ cấu dân số vàng thì cơ cấu dân số vàng tiếng Anh là Golden Population Structure được hiểu là số người trong độ tuổi lao động gấp đôi số người phụ thuộc và nói nôm na là hai người đi làm thì nuôi một người sống phụ thuộc người phụ thuộc ở đây đó là những người ờ, thì đó là trẻ em dưới 14 tuổi và những người già trên 65 ờ, tuổi có một cách khác theo, theo tổng thống kê của Việt Nam năm 2009 định nghĩa rằng cơ cấu dân số vàng có khả năng xảy ra khi mà tỷ lệ trẻ em à, thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi uh, thấp hơn 15% trên 100 người trong độ tuổi lao động. Thì cơ cấu dân số vàng thường kéo dài tầm khoảng từ 30 đến 35 ờ, năm, thậm chí là dài hơn. Và nếu mà tận dụng tốt thì sẽ tạo nên những kỳ tích uh, trong phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tổng quan về dân số vàng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái quy luật về dân số của một đất nước để để hiểu giai đoạn dân số vàng đến và đi như thế nào. Thì sự thay đổi về dân số của một đất nước gồm có 4 giai đoạn à, kéo dài trong khoảng tầm 100 đến 200 năm tùy tốc độ tăng trưởng của dân số. À, giai đoạn đầu thì à, tốc độ sinh lớn, tốc độ tử cao nên dân số hầu như không tăng trưởng hoặc tăng rất chậm. À, điều này có thể do chiến tranh hoặc kinh tế chưa phát triển nên độ tuổi bình quân thấp. Ở Việt Nam thì là đây là giai đoạn trước năm 1975 à, chúng ta đã trải qua một cuộc à, chiến tranh hết sức là khốc liệt vậy nên số người tử vong thấp à, chính vì vậy nên dân, dân số là hầu như là không không tăng được ở giai đoạn thứ hai là tốc độ tử giảm tốc độ sinh tiếp tục tăng cao nên dân số tăng nhanh. Tỷ lệ dân số trẻ dưới 15 tuổi rất cao. Nhưng mà lúc này do kinh tế chưa phát triển, thu nhập bình quân trên đầu người thấp nên là mà phải kế hoạch gia đình để dân số không tăng nhanh mới có thể tích lũy được những cái nguồn lực để chúng ta có thể khởi động cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam thì là nó rơi vào khoảng từ năm 1975 đến năm 1900 à đến năm 2010. Giai đoạn thứ ba là tốc độ ờ, sinh giảm, dân số tăng ít, số người sinh ở giai đoạn 2 trở thành lực lượng lao động trong giai đoạn này thì tỷ lệ người trong độ tuổi lao động, tức là từ 15 đến 65 tuổi rất cao, trong khi tỷ lệ của số người sống phụ thuộc thấp ờ, vì ờ, tỷ lệ trẻ em và tỷ lệ người già ờ, chưa cao. Đây là giai đoạn dân số lý tưởng để phát triển kinh tế, nó được gọi là món quà tặng về dân số, tiếng Anh là demographic gift hoặc demographic bonus, tức là giai đoạn dân số vàng. Ở Việt Nam thì là giai đoạn dân số vàng diễn ra vào khoảng năm 2000, năm 2010 đến dự kiến là đến năm 2040 ở giai đoạn cuối cùng tức là sau giai đoạn dân số vàng à, qua đi để bắt đầu đến giai đoạn dân số ngày càng lão hóa tức là tỷ lệ người cao tuổi trên 65 tuổi tăng cao lúc này thì tỷ lệ của số người trong độ tuổi lao động giảm dần và số người sớm phụ thuộc à, nhìn toàn cục ở đâu nó sẽ gây lên những cái à, gánh nặng gánh nặng về mặt phúc lợi xã hội đè lên vai những người ở trong độ tuổi lao động tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi đến à, tìm hiểu ý nghĩa của quy luật dân số là gì như tôi đã trình bày phía trên thì là do quy luật dân số quy luật thay đổi cơ cấu dân số của một đất nước nên là cách thức thành công để phát triển của một đất nước đó là chúng ta phải tận dụng được cái cái quy luật dân số này ở à, ba giai đoạn ờ, ở giai đoạn 2 thì chúng ta phải tích lũy được à, chuẩn bị các tiền đề các nguồn lực để phát triển trong giai đoạn 3 và chúng ta phải nhanh chóng phổ cập giáo dục cơ bản này xây dựng cơ sở tầng này hay là hoàn thiện hành lang pháp lý này sang giai đoạn 3 là giai đoạn dân số vàng thì đây là giai đoạn tăng tốc à, cần phải có những chính sách toàn dụng về mặt lao động phát huy lợi thế ở những ngành dùng nhiều lao động giai đoạn này đang diễn ra ở Việt Nam nên là chúng ta còn đang ờ, rất phải ờ, quan tâm đẩy mạnh như là đẩy mạnh hệ thống giáo dục ở các bậc cao hơn à, trước kia là trung cấp này bây giờ thì đại học hay là cao học chẳng hạn à, để chúng ta có thể dịch chuyển từ những ngành sử dụng nhiều lao động giản đơn sang các ngành có hàm lượng à, lao động có kỹ năng cao à, giai đoạn 3 này thì cũng là một giai đoạn mà chúng ta còn phải chuẩn bị chuẩn bị các tiền đề để đón giai đoạn 4 một cách có hiệu quả à, chẳng hạn như chúng ta có thể à, chuẩn bị chế độ phúc lợi xã hội cho người cao tuổi này hay phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động lên hoặc là chuyển dịch cơ cấu kinh tế lên cao hơn nữa và như thế thì kinh tế mới à, tiếp tục phát triển khi mà tỷ lệ dân số trong đội tuổi lao động mà giảm xuống phần tiếp theo thì à, à, tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem là Việt Nam chúng ta đang ở đâu trên cái bậc thang cơ cấu dân số thì theo cuộc tổng điều tra dân số lần thứ năm của chúng ta năm 2019 thì công bố là Việt Nam đã có khoảng 96,4 triệu người đến nay thì là đến năm nay thì là có khoảng tầm hơn 97 triệu người rồi cơ thì dân số của chúng ta chủ yếu là dân tộc kinh chiếm 85,3%. Ờ, trong đó nam giới chiếm 49,8%, nữ giới chiếm 52%. À, ờ, tức là à, ờ, 100 người nữ thì có khoảng 99,1 người nam. Tức là cơ cấu dân số của chúng ta tương đối là cân bằng. Tuổi thọ trung bình là 73,6 tuổi. Chúng ta là quốc gia đông dân thứ ba khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines và đứng thứ 15 trên thế giới à, về dân số. Trong vòng 10 năm qua thì từ năm 2009 đến năm 2019 thì quy, quy mô dân số của Việt Nam đã tăng thêm 10,4 triệu người, tức là tăng khoảng 11,6%. Và theo dự báo của WHO thì dân số Việt Nam sẽ đạt đỉnh cao ở 105 triệu người vào năm 2040 và sau đó sẽ à, giảm dần. Xét về cơ cấu độ tuổi thì chúng ta đang ở trong giai đoạn dân số vàng, tức là khoảng 68% à, số dân có độ tuổi từ 15 đến 65 tuổi là những người ở trong độ tuổi lao động. À, số lượng này số lượng người trong độ tuổi lao động hiện nay đang gấp đôi số người phụ thuộc đây là một cái cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam nếu mà tận dụng và phát triển kinh tế xã hội và chúng ta có những chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là những chính sách cho thanh niên như là giáo dục đào tạo việc làm à, chăm sóc sức khỏe sinh sản hay đảm bảo à, đảm bảo quyền bình đẳng giới chúng ta có thể tận dụng một cách hiệu quả ở giai đoạn dân số vàng này về à, cơ cấu dân số để thì đây là các biểu đồ theo cái thống kê của United Nations về cấu trúc tuổi dân số Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2035 và dự đoán tỷ suất phụ thuộc của dân số Việt Nam thì uh, dựa vào cái ờ, biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy là uh, số lượng người trong độ tuổi lao động uh, của Việt Nam bắt đầu tăng từ năm 2010 uh, vào khoảng 51% và đạt đỉnh cao khoảng tầm 70% vào năm 2040 đây có thể nói là đây là cái giai đoạn dân số vàng của Việt Nam thì chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu rằng từ cái giai đoạn từ năm 1975 đến nay cái quy mô dân số uh, và những cái điều mà Việt Nam đạt được là những cái gì thì um, trong vòng uh, từ năm 1975 đến năm 2020 thì quy mô dân số của chúng ta tăng gấp đôi tăng từ 50 ờ, triệu người lên 100 triệu người à, nó chia làm một số những cái cái um, cột bốc như sau thì uh, trước năm năm thì chúng ta tập trung vào chiến tranh để giành độc lập à, sau đó là đến thời kỳ 10 năm trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1986 thì chúng ta thực hiện ổn định về mặt kinh tế và chính trị năm 1986 thì chúng ta bắt đầu là đổi mới thì 10 năm đầu đổi mới chúng ta tập trung vào việc phục hồi sản xuất nông nghiệp xây dựng các tiền đề về kinh tế thị trường hội nhập với thế giới Ờ, giai đoạn từ năm 1995 đến đến năm 2010 thì kinh tế bắt đầu phát triển Việt Nam gia nhập các tổ chức thương mại như là WTO vào năm 2006 này à, giai đoạn này thì Việt Nam GDP của Việt Nam tăng trưởng trung bình khoảng tầm 7 8 và trong khi đó thì ở các nước ờ, châu Á khác như là Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan thì lúc này họ vẫn đang ở trong thời kỳ dân số vàng và tăng trưởng mạnh hơn vào khoảng tầm 10%. Giai đoạn của Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn dân số vàng từ năm 2010 đến nay thì chúng ta đã có những bước cải tổ hết sức mạnh mẽ tham dự và tham gia vào các hiệp định thương mại tự do trong khu vực và trên thế giới gần đây là tham dự vào CPTPP và EVFTA à, tốc độ phát triển uh, và tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta lúc này là giảm xuống còn từ 5 đến 7 phần trăm à, tuy nhiên nhờ cái việc hội nhập sâu rộng của thế giới thu được nhiều vốn đầu tư của nước ngoài nên 10 năm gần đây là thời điểm ờ, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất đây là biểu đồ tăng trưởng GDP của Việt Nam à, từ năm 1986 à, tức là sau thời sau thời kỳ đổi mới đến hiện nay chúng ta có thể thấy là à, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là tăng khá mạnh đây là tỷ lệ tăng trưởng GDP GDP bình quân trên đầu người và chúng ta có thể thấy là biểu đồ à, cho thấy là từ năm 2010 tức là khi Việt Nam bước vào giai, giai đoạn à, cơ cấu dân số vàng thì là cái à, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam à, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người là tăng vượt trội so với cả giai đoạn trước đó Vâng, xin uh, chia sẻ thêm đây là cái GP mà Việt Nam chưa uh, đánh giá lại vào cái năm 2019 vừa rồi. Vâng, Nếu đánh giá lại thì cái GP Việt Nam không phải là khoảng 1.900 đô nữa, mà hiện nay nó đã sắp xỉ khoảng gần 3.000 đô rồi. Thì cái việc đánh giá lại này thì nhiều người cho rằng đây là cái việc uh, dùng kỹ thuật để có thể nâng cao GP. Nhưng thực tế chúng tôi cho rằng thì việc đánh giá lại này thì nó mới phản ánh đúng cái bản chất GP của Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam cái việc đo GP từ trước đến nay thì dựa trên những cái ngành nghề những cái gì đó được coi là ngành nghề được pháp luật quy định thế do đó đã bỏ sót rất nhiều các cái đối tượng khác ở các cái nơi khác rồi là rất nhiều các cái đối tượng kinh tế ngầm do đó cái việc tính toán lại GDP như hiện nay thì GDP ờ, khoảng ba 000 đô là một ờ, cái ờ, con số chúng tôi đánh giá là chính xác hơn so với cái con số trước đó xin mời anh Lưu tiếp tục ạ tiếp theo là chúng ta sẽ đến những cái phần là liên quan đến ờ, cơ hội thách thức và những cái giải pháp ờ, trong giai đoạn ờ, cơ cấu dân số vàng này gây ra dựa vào cái biểu đồ này là biểu đồ GDP bình quân trên đầu người của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan và Việt Nam trước, trong và sau giai đoạn dân số vàng. Trong đó thì bốn nước kể trên thì đã bước qua giai đoạn dân số vàng rồi. Của Việt Nam chúng ta là bắt đầu là đang ở trong giai đoạn dân số dân số vàng mà thôi thì ờ, dựa vào biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy rằng thì các nước trên thế giới đều tăng trưởng hết sức mạnh mẽ khi bước vào giai đoạn dân số vàng ở Nhật Bản là từ năm 1930 đến năm 1995 Hàn Quốc là từ năm 70 ờ, ờ, đến năm 2015 Trung Quốc và Thái Lan cũng tương tự thì các nước bởi vì khi mà bước vào giai đoạn dân số vàng thì các nước sẽ có lực lượng lao động trẻ hùng hậu đủ sức sẽ làm xoay chuyển nền kinh tế đất nước này nếu biết cách khai thác tối đa nguồn tài nguyên quý giá này nhiều quốc gia châu Á thì đã biết tận dụng à, triệt để à, cơ hội dân số vàng để tạo nên những kỳ tích trong phát triển kinh tế và nó đóng góp khoảng tầm 30% vào tăng trưởng à, theo thống kê của chúng tôi ở những nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay là cả Singapore nữa. Riêng Trung Quốc thì cơ hội này mang tới tăng trưởng 15% về mặt GDP bình quân trên đầu người trong vòng hơn 20 năm. Như vậy có thể thấy là cái thời kỳ cơ cấu dân số vàng là một cơ hội hiếm hoi và đây là cơ hội để Việt Nam cất cánh như ờ, một số nước trong khu vực và vâng, nhìn vào biểu đồ này chúng ta có thể thấy à, Nhật Bản phát triển à, thần kỳ từ năm 1985 đến năm 1995 chỉ trong vòng 10 năm mà GDP của Nhật Bản tăng những khoảng 4 lần thì cho thấy cái tốc độ hồi đó của Nhật Bản người ta tính ra GDP bình quân à, hàng năm nó tăng trưởng lên cũng đến khoảng độ 13 đến 15% rất khủng khiếp và Hàn Quốc tương tự như thế từ năm à, 1998 2000 đến năm 2015 cái tốc độ tăng trưởng của đất nước này cũng vô cùng khủng khiếp với cái tốc độ bình quân tăng trưởng cũng hơn 10% thì à, à, Thái Lan là một nước tương tự như Việt Nam nhưng mà nó diễn ra trước Việt Nam thì hiện nay Thái Lan là một nước người ta đánh giá là không vượt qua được cái bẫy thu nhập trung bình tức là các nước có thu nhập trung bình là từ 3.000 đô đến 12.000 đô đúng không anh Lương? Vâng đúng rồi. Đúng ạ. Thế thành ra là Thái Lan hiện nay thu nhập bình quân đầu người mới khoảng độ 8-9.000 đô và rất khó để có thể vượt qua được cái mốc 12.000 đô. Bởi vậy cho nên Thái Lan hiện tại là một cái nước kém nhất trong những cái nước ở trên đây nêu. Đó là nó đã không vượt qua được cái thu nhập bình quân, thu nhập trung bình trong cái giai đoạn dân số vàng của mình. Thực tế cho thấy ở các nước trên thế giới thì cũng không có quá nhiều nước có thể vượt qua được cái giai đoạn này và theo một cái nghiên cứu của chúng tôi cũng như là tham khảo rất nhiều các cái nghiên cứu khác cho thấy chỉ những nước đầu tư cực kỳ mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo thì mới có thể thoát được cái việc thu nhập bẫy thu nhập trung bình trong cái giai đoạn dân số vàng bởi vì sao cái giai đoạn dân số vàng này nếu không tận dụng tốt thì Việt Nam của chúng ta hiện nay với thu nhập có 3.000 đô đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Và cái thời gian để còn đến cái độ tuổi uh, hết cái độ tuổi uh, thu nhập uh, à, dân số vàng thì còn đâu đó khoảng độ 15 năm nữa chứ không hẳn là đến 2040 đâu. Theo tôi thì chỉ còn khoảng 15 đến 20 15 năm nữa đúng không ạ? Đến 20 năm nữa là cùng. Nếu mà GDP của chúng ta bình quân tăng trưởng có 5% thôi chẳng hạn, 6% thì đến năm 2035 2040 khi chúng ta hết cái cơ cấu độ tuổi dân số vàng thì thu nhập bình quân của chúng ta đâu đó cũng chỉ khoảng độ đạt khoảng 7 đến 8 ngàn đô trên đầu người mà thôi vẫn còn cách rất xa cái mức 12 ngàn đô để vượt qua được cái bẫy thu nhập trung bình nếu sau đó chúng ta không phát triển bằng tri thức mà vẫn phát triển bằng những cái thứ gọi là thô như bây giờ tận dụng cái nhân công nhân lực giá rẻ thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua khỏi cái bẫy thu nhập trung bình thì như anh Lưu vừa chia sẻ rất rõ các cái cơ hội thì những cái nước mà có thể thoát được bẫy thu nhập trung bình đây như Nhật Bản như Hàn Quốc như Đài Loan như Hồng Kông như Singapore thì rõ ràng họ đầu tư vào giáo dục rất mạnh mẽ hay là một nước ở uh, khu vực uh, châu Úc đó là New Zealand chẳng hạn thì họ cũng đầu tư cực kỳ mạnh mẽ vào giáo dục và họ thoát được cái bẫy thu nhập trung bình đó còn ở Thái Lan thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng họ đầu tư vào giáo dục không phải là quá mạnh bởi vậy cho nên cho nên cái đất nước này nó không thoát được khỏi bệnh thu nhập trung bình thì tôi cho rằng đây là những cái bài học sống còn những cái bài học vô cùng quan trọng để chúng ta có thể gọi là áp dụng à, đấy là đối với cái tầm vĩ mô còn đối với bản thân thì sao thì tôi cho rằng là chúng mỗi chúng ta cần phải đầu tư vào giáo dục rất tốt cho bản thân cho người thân mình cho con cái mình để sau này có thể vươn lên đó, mỗi cá nhân góp vào một viên gạch thì cũng cuối cùng cũng sẽ xây được những cái lâu đài rất là to lớn đúng không ạ đúng không? thì đấy là cái trao đổi của chúng tôi là cái cơ hội trong cái dân số vàng này nếu có thể tận dụng thì Việt Nam hoàn toàn có thể thoát bẫy thu nhập trung bình còn nếu không thì chúng ta sẽ lại tiếp bước Thái Lan để trở thành một nước có thu nhập trung bình mà thôi xin mời anh Lưu ạ tiếp tục ạ vâng tiếp lời anh Phục thì à, vừa rồi anh Phục có một số lời nhận xét à, rất hay uh, tôi xin bổ sung thêm một khô một một chút thì dựa vào biểu đồ này chúng ta có thể thấy rằng là cái giai đoạn dân số vàng ở Nhật Bản kết thúc vào năm 1995 thì dựa vào biểu đồ thì các bạn có thể thấy là từ năm 1995 thì ờ, GDP bình quân trên đầu người của Nhật Bản là hầu như là không tăng à, thậm chí còn giảm cơ trong khi đó thì ba nước Hàn Quốc, ờ, Trung Quốc và Thái Lan kết thúc giai đoạn dân số vàng vào năm 2015 thì từ năm 2015 đến tận bây giờ thì là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người của các nước này thì là ở mức rất thấp bổ sung thêm một chút ờ, theo lời của anh Phục thì cái giai đoạn dân số vàng này ngoài cái cơ hội để đưa đất nước đi lên và phát triển bền vững thì thực sự đây là một cái cơ hội để Việt Nam có thể tránh được cái bẫy thu nhập trung bình và đương đầu với những thách thức sắp tới đó là dân số uh, siêu giảm của thời kỳ hậu dân số vàng. Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải tập trung những cơ hội ờ, do cơ cấu dân số vàng mang lại thông qua đầu tư này, nâng cao chất lượng của nhân lực này, hay tạo ra tìm kiếm nhiều việc làm có thu nhập cao ở trong và ngoài nước nữa, rồi là hạn chế tiêu dùng xa xỉ này, nâng cao tiết kiệm này, thúc đẩy đầu tư này. Ờ, cái mỏ vàng này thì chúng ta không khai thác thì mỏ vàng à, rồi cắt ở à, tôi hay ví von là cái mỏ vàng không khai không khai thác được thì còn còn cơ cấu dân số vàng thì không khai thác được thì chúng ta sẽ hết Đấy. bởi vậy nên cần phải nhận thức rõ và nắm bắt tận dụng cơ hội, cơ hội này càng sớm càng tốt thì đây là một cái nhiệm vụ hết sức cấp bách của Việt Nam hiện nay tiếp theo chúng ta đi đến cái phần là những thách thức trong giai đoạn uh, dân số vàng này là những cái gì thì giai đoạn dân số vàng không tự động mang lại tác động tích cực mà nó phải chúng được chúng ta giành lấy và để đẻ ra những lực lượng lao động vàng của đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững nếu giai đoạn dân số vàng này diễn ra trùng với thời kỳ mà đất nước đã tích lũy đủ những cái nguồn lực lớn ờ, nền kinh tế ổn định này hệ thống giáo dục đảm đương tốt cái việc cung cấp ờ, tri thức kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động thì nó sẽ trở thành một cái động lực ờ, mạnh của nền kinh tế ngược lại nếu cơ hội không chấp nếu nếu mà chúng ta không chấp được cái cơ hội này thì đất nước sẽ phải đối mặt với những thách thức mới hậu giai đoạn dân số vàng đó là cái tốc độ tăng nhanh của dân số trong độ tuổi lao động thì có thể trở thành gánh nặng cho xã hội này rồi là nếu quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất lao động thấp thì đấy là một cái đã gây ra những cái cái ờ, cái, cái gánh nặng ờ, về mặt là an sinh xã hội thì cụ thể ở đây những cái thách, thách thức ở đây là những cái gì à, thứ nhất là về lực lượng lao động thì thách, thách thức thách thức ở đây là thất nghiệp thiếu hụt là lao động trình độ cao như là lực lượng đông đảo trong độ tuổi lao động thiếu việc làm người thất nghiệp dễ mắc những tệ nạn xã hội để trở thành những gánh nặng cản trở sự phát triển của đất nước như vậy dân số vàng sẽ không có giá trị nếu như không thực sự vàng về mặt tri thức và về mặt tay nghề ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta đã chưa giải quyết được bài toán về lao động việc làm cụ thể đây lực lượng lao động chưa tạo được cái sức bật cho nền kinh tế vì chúng ta đang dư thừa cái lao động giản đơn chiếm khoảng tầm 70% lực lượng lao động nhưng lại thiếu thiếu hụt lao động có trình độ kỹ thuật cao và lao động dịch vụ cao cấp thậm chí ở Việt Nam à, vẫn có hiện tượng xuất khẩu lao động giản đơn sang nước khác à, điều này là một điều hết sức là nghịch lý theo tôi hết sức là nghịch lý vì trong giai đoạn dân số vàng nhưng mà thất nghiệp là chúng ta vẫn phải ra nước ngoài để xuất xuất khẩu lao động rồi là người, những người học càng cao thì cơ hội có việc làm lại uh, tương xứng với cả cái ờ, học vấn của mình lại càng khó nhiều bạn sinh viên ra đại học ra trường có tầm hai ba năm rồi nhưng mà vẫn chưa kiếm được việc làm cái thách thức thứ hai là vấn vấn đề về an sinh xã hội uh, kinh tế giáo dục uh, chưa được đảm bảo và y tế thì uh, bệnh viện hiện nay cũng quá tải chúng ta vẫn chưa có hệ thống lão khoa để thích ứng được với giai đoạn uh, giả hóa dân số uh, rồi là về giáo dục thì ngành giáo dục đang hiện nay đang dư thừa giáo viên Ờ, chúng theo thống kê thì chúng ta dư thừa khoảng tầm 80.000 à, giáo viên trong khi số lượng trẻ em đang ngày càng giảm do tỷ lệ sinh đang giảm xuống thứ ba là mất cân bằng giới tính khi sinh ờ, do các gia đình hiện nay sinh ít con hơn À, theo thống theo thống kê của cái cuộc điều tra tổng dân số năm 2019 thì uh, tỷ lệ thanh thiếu niên dưới 15 tuổi hiện nay đó là chúng ta có 12,5 triệu nam và 11,4 triệu nữ tức là có 100 nam thì có 91,2 bạn nữ nguy cơ thứ ba là nguy cơ già hóa về dân số hiện nay thì dân dân số Việt Nam đang bị già hóa ờ, nguy cơ chưa giàu đã già à, đã hiển hiện trước mắt chúng ta rồi và tốc độ già hóa dân số của Việt Nam đang nằm trong top 5 quốc gia nhanh nhất thế giới hiện nay thì người già chiếm khoảng tầm 12% tổng dân số theo dự báo của Bộ Y tế thì đến năm 2030 thì tỷ lệ người cao tuổi của Việt Nam chiếm khoảng tầm 18% dân số và năm 2050 thì tỷ lệ người à, cao tuổi là chiếm 26% dân số ờ, lưu ý các bạn lưu ý với các bạn là định nghĩa của một nước siêu già tức là có tỷ lệ người cao tuổi trên 20%. Như vậy là sau năm 2030 chúng ta có thể coi là chúng ta đặt một bước chân vào uh, danh sách những nước mà có tỷ lệ dân số siêu già. Tức là còn khoảng tầm 10 năm nữa thôi. Ờ, đây là một cái vấn đề đặt ra rất nhiều thách thức đối với công tác chăm sóc sức khỏe và uh, phát huy cái việc uh, chăm sóc uh, an sinh xã hội cho người cao tuổi. Vậy thì uh, giải pháp của những vấn đề ở đây là gì? xuất phát từ những vấn đề nêu trên thì để phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng thì chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ một số những cái giải pháp sau à, thứ nhất chúng ta phải tiếp tục duy trì tỷ lệ sinh hợp lý để nhằm kéo dài cái thời gian dân số vàng ra làm chậm quá trình lão hóa dân số à, các bạn có thể thấy là khẩu, khẩu hiệu tuyên truyền về kế hoạch gia đình trước đây đó là mỗi một gia đình chỉ nên có một hoặc hai con để nuôi dạy cho tốt thì hiện nay đã chuyển thành mỗi gia đình nên sinh đủ hai con à, thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cơ hội việc làm hướng đến những việc làm tạo ra những giá trị gia tăng cao dựa trên năng suất lao động rồi là đa dạng hóa những ngành nghề ở nông thôn để tránh việc thất nghiệp ở nông thôn rồi là các ngành nghề sử dụng nhiều lao động cao thì cũng phải đa dạng hóa lên rồi phần phải mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường của người lao động chứ không phải là theo cái hệ thống đào tạo của của chúng ta mà chúng ta cần phải gắn với việc đào tạo với cái thực tiễn đòi hỏi của thị trường thứ ba là cần phải khẩn trương cải cách hành chính và kinh tế Đấy, như là đầu tư phát triển cho khoa học giáo dục này Ờ, đẩy mạnh việc ờ, đổi mới mô hình tăng trưởng này tái cấu trúc các lĩnh vực đầu tư công này doanh nghiệp nhà nước này ờ, rồi là giảm những thủ tục hành chính và nguyên tắc chống tham nhũng để minh minh hóa thể chế đây là những cái vấn đề mà Việt Nam hiện nay là đang đang có những bước chuyển biến tuy nhiên tốc độ hiện này vẫn là chậm và cuối cùng thì chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ những nước khác thì chia sẻ một chút ở đây thì là các nước khác cũng đang các nước đang phát triển hiện nay đang chật vật để đối phó với cả cái giai đoạn dân số giả hóa cụ thể ở đây ví dụ như là chúng ta có thể thấy hai nước như là nhật bản và thụy điển chẳng hạn thì à, nhật bản họ đã kéo dài cái độ tuổi lao động à, độ tuổi lao động từ 65 à, lên 70 tuổi tức là sau 70 tuổi mới được về hưu cơ để tăng cái số người trong độ tuổi lao động lên rồi là họ sẽ họ đang khuyến khích phát triển cái ngành nghề ngành nghề y tế chăm sóc sức khỏe đây là một cái ngành nghề rất phát triển trong cái giai đoạn dân số vàng này à, rồi là họ nhập khẩu lao động để thu hút lao động nhập cư nước ngoài và hỗ trợ họ hòa nhập để bù đắp cái sự thu hút nhân công trong nước Ờ, do giảm hóa dân số gây ra thì à, đây trên đây là những cái trao đổi rất là chi tiết sâu sắc của anh Lưu về cái việc à, liên quan đến cái cơ hội dân số vàng 100 năm mới có một lần ở mỗi một đất nước thì à, qua những đánh giá này thì tôi có cảm nhận rằng là Việt Nam thực sự mà nói nếu mà không quyết liệt ấy, thì chúng ta rất khó có thể tận dụng tốt cái cơ hội dân số vàng này bởi vì thực tế cho thấy là như anh Lưu đã đưa dân số của mình à, Việt Nam của mình đang thiếu rất nhiều mình phải xuất khẩu rất là nhiều các cái à, thanh niên à, sang nước ngoài để làm việc ở những cái công việc gọi là cấp thấp đúng không ạ đó, chính vì thế cho nên là cái việc này rất khó bên cạnh đó là cái GDP của mình rõ ràng tăng trưởng nó không tương xứng với giai đoạn dân số vàng như các nước mà đã thoát ra khỏi cái nước thu nhập trung bình à, các nước đó thì như chúng tôi nghiên cứu những cái giai đoạn phát triển thần kỳ của nó GDP đều tăng trưởng 10 đến 15 phần trăm một năm chứ không phải 5 đến 7 phần trăm đúng không ạ ngay cả trung quốc là một nước bên cạnh chúng ta họ tuy chưa hoàn toàn là một nước có thu nhập cao nhưng quý vị có thể thấy thu nhập bình quân của họ tăng 10% một năm trong mười mấy năm qua đó do đó bây giờ họ đang tiệm cận mức khoảng độ 10.000 đô 10.000 đô đến 11.000 đô thu nhập bình quân đầu người thì chúng tôi cho rằng Trung Quốc có thể là sẽ sớm thoát được cái bẫy thu nhập trung bình và vươn lên các nước có thu nhập cao thì Việt Nam của chúng ta hiện nay là rất khó như vậy đó và chỉ có thể là các cái giải pháp vô cùng quyết liệt từ phía chính phủ thì chúng ta mới có thể tận dụng được cái giai đoạn này để phát triển bên cạnh đó thì chúng ta cần phải lưu ý một điều như này Việt Nam sẽ ngày càng khó hơn do cái giai đoạn hiện nay là giai đoạn kinh tế liên quan đến kinh tế thương mại điện tử kinh tế online đúng không ứng dụng công nghệ rất nhiều bởi vậy cái dân số của mình nếu mà không có đủ tri thức ấy, thì nó sẽ trở lại thành gánh nặng chứ nó không hề là cái động lực phát triển đâu ạ đó nếu chúng ta không phát triển một cách cẩn thận đúng không ạ bởi vì như, lao động thì bây giờ người ta càng thâm dụng ít đi ví dụ nhà máy của Samsung chẳng hạn ngày trước họ cần rất nhiều công nhân nhân viên nhưng hiện nay họ đã co hẹp dần cho dù sản lượng của họ vẫn tăng cơ bởi vì họ ứng dụng công nghệ nhiều hơn rất nhiều thì chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt liên quan đến vấn đề giáo dục và đào tạo đối bản mỗi bản thân chúng ta cũng vậy mà thôi chúng ta phải nâng cao trình độ hết mình thì chúng ta lúc ấy mới có những cái công việc tốt thu nhập cao được đó thì sau đây là đến cái phần liên quan đến tác động uh, của cái cơ cấu dân phố vàng đến cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm tới như thế nào xin mời anh Lưu uh, chia sẻ cùng mọi người ạ vâng anh Phục đã đưa ra những cái tầm nhìn hết sức là dài hạn thì bây giờ ờ, với những cái, cái uh, cơ hội rồi là những cái thách thức như vậy thì trong ngắn hạn thì thị, thị trường chứng khoán Việt Nam thì có những cái cơ hội gì không thì chúng ta hãy cùng uh, đi tìm hiểu ở đây là tôi đã lấy cái biểu đồ của uh, uh, thị trường chứng khoán của các nước uh, của Việt Nam và các nước trên thế giới uh, trong cái giai đoạn uh, dân số vàng và trong và sau giai đoạn dân số vàng thì chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam chúng ta thì uh, từ năm 2010 đến hiện nay thì chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn dân số vàng thì chỉ số VN Index tăng trưởng rất mạnh À, trong khi ở uh, trong uh, ở Nhật Bản thì họ đã kết thúc giai đoạn dân số vàng từ năm uh, 1995 thì cái chỉ số Nikkei của Nhật Bản thì tăng trưởng rất là chậm còn ở ba nước khác là kết thúc giai đoạn số vàng từ năm 2015 đó là chỉ số COSI à, Kospi của Hàn Quốc rồi là Set Index của Thái Lan và Shanghai Composite của Trung Quốc thì từ năm 2015 đến giờ hầu như là là không không có tăng trưởng như vậy có thể thấy là thị trường chứng khoán luôn song hành cùng nền kinh tế khi mà nền kinh tế tăng trưởng chậm lại GDP bình quân trên đầu người tăng trưởng chậm lại thì thị trường chứng khoán cái mức độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán là cũng ờ, rất thấp gần đây thì mọi người hay nói là thị trường chứng khoán đang ở trong giai đoạn 10 năm có một. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, trên góc độ về cơ cấu dân số thì tôi có thể coi rằng đây là giai đoạn giai đoạn trăm năm có một. À, lý do tại làm sao? À, tôi lại có như vậy. Bởi vì là à, cái cơ hội kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà vẫn còn ở trong giai đoạn dân số vàng và các tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới trong khi nhiều nước à, phát triển bước vào thời kỳ lão hóa dân số rồi thì cơ hội giai đoạn dân số vàng này sẽ không quay lại đâu nếu có ít nhất cũng phải tầm 100 đến 200 năm sau tức là giai đoạn này giai đoạn rất hiếm hoi trong lịch sử phát triển mới có được nên chúng ta đặc biệt là chúng ta không nên bỏ lỡ à, thêm vào nữa hiện nay thì nền kinh tế Việt Nam đang có à, đang có một cái mức ổn định à, rất cao thì các bạn có thể thấy rằng là khủng hoảng Covid-19 năm 2020 gây ra thì trong khi rất nhiều nước trên thế giới là có tăng trưởng GDP âm thì Việt Nam vẫn tăng trưởng 2 đến 3% trong năm nay và dự kiến là sẽ phục hồi trong năm sau và cái, cái giai đoạn dân số vàng của Việt Nam hiện nay thì chúng ta mới chỉ mới bước qua được có 10 năm thôi thì theo ờ, theo cái dự đoán về cơ cấu dân số cơ cấu dân số vàng của Việt Nam thì diễn ra trong khoảng tầm 30 năm thấp nhất là 30 năm tức là từ năm 2010 đến năm 2040 như vậy chúng ta còn 20 năm nữa thì tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán còn rất rộng mở và món quà này thực sự là món quà của cuộc sống nên là quý vị và các bạn ờ, những nhà đầu tư thì cầm vàng chứ đừng để vàng rơi vậy thì chúng ta à, câu hỏi cuối cùng là hiện nay là bây giờ Ờ, chúng ta nên tăng tập trung vào những ngành tăng trưởng như thế nào thì bây giờ theo ý kiến của tôi thì các bạn có thể tập trung vào một số những cái ngành như sau uh, thứ nhất là ngành bất động sản nhà ở bởi vì theo thống kê của năm 2019 của tổng thống của tổng cục thống kê thì hiện nay đang có khoảng tầm 11,7% hộ dân đang sống ở trong những căn hộ đi thuê. Điều này cái số lượng số liệu này tăng so với năm 2019 thì năm 2019 chỉ là 7 7,1%. Đặc biệt là nó sẽ tập trung ở những cái ờ, địa phương đông dân cư và có tập trung nhiều khu công nghiệp Ờ, tỷ lệ hộ sống trong các ờ, căn hộ đi thuê cao hơn nhiều những thành phố khác mà đặc biệt ở đây là những thành phố lại bất động sản lại phát triển nhất như là Bình Dương này tỷ lệ ờ, đi thuê nhà khoảng tầm 56,5% thành phố Hồ Chí Minh là 32,8% tỉnh Bắc Ninh khoảng tầm 27% và Hà Nội là 15,8% như vậy có thể thấy là cái thị trường bất động sản và xây dựng vẫn còn rất nhiều cái dư địa để phát triển rồi là những ngành như là liên quan đến ngành điện và xây lắp điện rõ ràng khi mà kinh tế tăng trưởng thì thì cái việc nhu cầu tiêu thụ điện nó sẽ ngày càng tăng lên đặc biệt là bây giờ cái ờ, tiêu thụ điện năng trên đầu người của Việt Nam vẫn còn mức thấp rồi là như ngành nước chẳng hạn này Đấy. cái tiêu thụ ờ, nước trên ờ, đầu người của Việt Nam vẫn còn rất thấp rồi là những ngành như ngành tiêu dùng khi mà người ta kinh tế phát triển thì cái ngành tiêu dùng ngày càng phát triển và người ta sẽ có xu hướng mua sắm tiêu dùng nhiều hơn à, rồi là ngành những ngành bảo hiểm vì trước đây là ngành bảo hiểm uh, chưa phát triển trong giai đoạn thập kỷ vừa qua ngành bảo hiểm manh nha phát triển có, có rất nhiều những công ty bảo hiểm nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vì nhận thấy là cái cội béo bở của thị trường này đem lại bởi vì người ta đã trải qua được rồi đặc biệt là có rất nhiều những giai đoạn à, rất nhiều những doanh nghiệp bảo hiểm của Nhật Bản của Trung Quốc bởi vì khi là dân số của họ đã qua giai đoạn cơ cấu dân số vàng thì họ sẽ chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam và cuối cùng ở đây tôi muốn nhắc đến là cái ngành chăm sóc sóc sức khỏe và y tế bởi vì trong giai đoạn là dân số vàng hiện nay chúng ta cũng phải để ý đến một việc đó là dân số chúng ta đang già hóa đi và tương lai tầm 20 à, năm sắp tới là chúng ta sẽ bước vào giai đoạn dân số siêu già thì có một cái ngành à, được hưởng lợi rất lớn và lúc đó thì là à, cần nhiều lao động đó là cái ngành mà chăm sóc sức khỏe rồi là những ngành mà y, chăm sóc sức khỏe y tế rồi là xây dựng viện dưỡng lão cái viện dưỡng lão cho người già vâng cảm ơn anh lưu thì anh lưu đã chia sẻ với quý vị và các bạn tuy như lúc nãy tôi có trao đổi việt nam có thể là có thể khả năng cao là không thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình tuy nhiên chúng ta hãy cứ tận hưởng cái giai đoạn kinh tế sắp tới nếu chúng ta không tăng trưởng được hơn 10% thì chúng ta vẫn có thể tăng trưởng được tốc độ từ 5 đến 7% một năm thì với cái tốc độ tăng trưởng này thì cũng là cái tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm các cái nước ở trên thế giới rồi thì cái việc tốc độ tăng trưởng cao như thế sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong những cái uh, ngành có tiềm năng đúng không ạ chiếm lĩnh được thị phần và tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong tương lai do đó là những cái cổ phiếu đó sẽ trở lên hấp dẫn hơn trong 5 đến 10 năm tới thì à, như anh Lưu đã đưa ra rất là cụ thể các cái ngành được hưởng lợi đúng không ạ như là bất động sản nhà ở rồi xây dựng điện nước đúng không ạ rồi là tiêu dùng hàng tiêu dùng rồi bảo hiểm rồi y tế và chăm sóc sức khỏe quý vị và các bạn nếu quan tâm thêm về cái chủ đề này về những cái tác động đến các cái ngành này hay là cụ thể hơn về những mã cổ phiếu về danh mục đầu tư như thế nào thì quý vị và các bạn có thể comment bên phía dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ đến quý vị và các bạn một cách tốt nhất và nhân tiện đây thì tôi cũng quảng cáo một chút thì đến ngày 28 tháng 9 này thì ATFIN à, mở lớp cho cái tháng 9 này về cái lớp đọc vị cổ phiếu quý vị và các bạn muốn mình trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể trong 10 giây nhận diện ra những cái doanh nghiệp xấu doanh nghiệp lở chúng ta bỏ loại bỏ đi và nghiên cứu sâu hơn thì chúng ta lựa chọn được những doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất trong tương lai để đầu tư thì quý vị hãy mạnh dạn đăng ký ở trên page uh, fanpage của chúng tôi AZFIN Việt Nam. Uh, trên đây là những cái nội dung chúng tôi trao đổi với quý vị và các bạn liên quan đến chủ đề cơ cấu dân số vàng 100 năm mới có một lần. Thực sự 100 năm tôi nghĩ còn là hơi ngắn ấy, thậm chí 200 năm đúng không ạ? Bởi vì sau cái giai đoạn đến nữa giai đoạn dân số già thì để lại trở lại một chu kỳ mới thì thường là phải có chiến tranh xảy ra đúng không ạ và khi đó con người người ta chết nhiều hơn rồi dần dần nó mới lại bắt đầu cái quay lại để giai đoạn đó thì xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cái chủ đề tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại